Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ờ, Nhà đất Hà Nội Hôm nay ờ, tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà ở tại ờ, Huyền Kỳ, phường Phú Lãm, quận Hà Đông Ngôi nhà có diện tích sổ đỏ là 30m2 Và hiện là diện tích xây dựng là 32m2 Xây 4 tầng Và hiện tại đang được chào bán với giá là 2 tỷ À 1 tỷ 700 triệu đồng Đây hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của ngôi nhà đây Ngõ ngoài rất là thông thoáng các bạn nhé ngay gần uh, trường uh, cấp 1 cấp 2 chợ xóm và trường cao đẳng thương mại thôi đây tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào phần phía mặt tiền của ngôi nhà về phần tầng 1 mặt tiền thì đều được ốp từ đá granite đây chúng ta phải quan sát và bên ngoài là có một lớp cửa sắt phun sơn tính, tính điện và bên trong là một lớp cửa nhôm kính nữa đây chúng ta quan sát lại một lần nữa về phần à, mặt tiền bên trên thì được sơn màu trắng à, rất là sáng tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn vào bên trong à, tầng 1 của ngôi nhà à, ngôi nhà này thì tầng 1 à, được chúng tôi thiết kế là phòng à, ăn phòng bếp và ừ, không gian để xe thôi đây nơi tôi đang đứng khu vực này chính là không gian để xe hiện tại là ngôi nhà còn đang để nhờ một số đồ nên là còn hơi bừa bộn một chút đây là không gian để xe của chúng ta bên trên là hệ thống à, trần thạch cao và đèn nép đây bên này là cầu thang để đi lên à, trên các tầng về phần cầu thang thì mặt bậc và cổ bậc đều được chúng tôi làm từ à, đá bình định là tự nhiên đấy đây chúng ta quan sát gần hơn chút còn về phần tay vịn thì sẽ được làm từ gỗ trò tiếp theo là chúng ta sẽ đi vào bên trong ờ, không gian của phòng ờ, bếp về không gian của phòng bếp thì ờ, sẽ bao gồm là tủ bếp được làm từ chất liệu gỗ sồi nga và mặt bếp thì được làm từ đá đen và bên kia là chậu rửa thì được làm từ chất liệu inox 304 hàng nhập khẩu Đây, chúng ta quan sát từ bên trong ra ở tầng 1 thì có ngôi nhà thì có thêm một cái nhà vệ sinh phụ nữa đây một cái nhà vệ sinh phụ trong nhà vệ sinh phụ này thì sau là chúng tôi sẽ lắp uh, một cái ờ, bồn cầu và một ờ, cái hệ thống máy bơm để bơm ờ, nước lên trên các tầng tiếp theo là tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 2 à, ngôi nhà này trên tầng 2 chúng tôi thiết kế lệch tầng à, phía sau sẽ làm phòng khách và phía trước là một phòng ngủ đây không gian nơi tôi đứng đây chính là không gian của phòng khách bên này là thanh trang trí được làm từ gỗ ờ, công nghiệp Bằng sau có thêm một cái cửa sổ nữa Cửa sổ thoáng Khoảng à, lưu không của hai nhà là 50 phân các bạn nhé Nên rất là thoáng Đây chúng ta phải quan sát này Đây khoảng lưu không Chúng ta có thể mở đóng vào Và phía bên này là một phòng ngủ và nhà vệ sinh đây là phòng ngủ phía bên ngoài đây bao gồm hệ thống à, trần thạch cao này có đầu chờ của bình à, điều hòa này hệ thống cửa sổ cửa hai lớp cách âm và cửa sắt an toàn phía bên này là cửa thông phòng và bên trên này là trần gạch cao và nền tip bên trong thì đều gạch đất này sẽ được là uh, ờ, làm từ ốp từ gạch 50 x 50 màu vàng và vâng, tường cũng sơn màu vàng nhạt các bạn ạ về hệ thống cửa thì sẽ được làm từ gỗ trò rất là chắc chắn và bên trong là chính là nhà vệ sinh tương đối là rộng bên trong nhà vệ sinh thì ờ, bên tôi sẽ lắp ờ, ờ, bồn cầu hệ thống lavabo gương và vòi xịt hoa sen và đầu chờ của bình nóng lạnh nữa và tiếp theo thì chúng ta sẽ lên trên tầng 3 trên tầng 3 của ngôi nhà thì chúng tôi sẽ chia làm hai phòng ngủ hai phòng ngủ trước và sau đây chúng ta phải ngắm lại không gian của hành lang đây đây là phòng ngủ phía đằng trước và bên này là chính là phòng ngủ phía đằng sau cũng giống với phía dưới thôi <coughs> bao gồm à, một cái đầu chờ của bình à, điều hòa này cửa sổ này và hệ thống chân thạch cao tiếp theo bên này chính là phòng ngủ phía bên ngoài phòng ngủ này cũng tương đối là rộng so với cái diện tích của ngôi nhà như này à, chia được phòng như này cũng tương đối rồi các bạn ạ chúng ta có thể kê uh, khu vực này có thể kê được uh, giường này một cái tủ quần áo và một cái bộ bàn làm việc nho nhỏ bên này là nhà vệ sinh cũng vừa ví như tầng 2 thôi cũng ờ, chưa lắp thiết bị một vài ngày tới là bên tôi sẽ lắp lốt là xong thôi bàn giao ngay trong tháng luôn đây cái này là cầu thang để lên trên tầng 4 trên tầng 4 thì à, bên tôi à, thiết kế một phòng thờ và một sân phơi Bên phía bên này chính là phòng thờ của chúng ta Cửa thoáng trước thoáng sau Nên ngôi nhà này cũng khá là đủ ánh sáng tự nhiên Đây là phần à, cầu thang và giếng trời đây Bên này là chỗ để đặt máy giặt và được ống nước thoát ở phía bên ngoài đây chính là sân phơi đây đây chúng ta quan sát từ bên ngoài tôi xin nhắc lại một lần nữa về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 32 mét vuông xây dựng sổ đỏ là 30 mét vuông à, ngôi nhà nằm ở ngay vị trí Huyền Kỳ phường Phú Lãm quận Hà Đông Ờ, ngôi nhà hiện tại đang được chúng tôi chào bán với giá là 1 tỷ 700 triệu đồng gần ngay ờ, trường ờ, cấp 3 Trần Hưng Đạo ở chợ Sốm chợ ở trường Đại học Đại Nam và khu dân cư rất là đông đúc an ninh khá là tốt rồi ngoài ra khu vực này thì chúng tôi còn xây dựng một vài vị trí khác nữa nếu mà các bạn có nhu cầu mua nhà thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận thông báo thông tin hơn xin cảm ơn và hẹn gặp lại